giải mã nguồn gốc dòng họ Trần. Theo cổ sử thì danh từ họ Trần bắt nguồn từ họ Quy, một họ cổ dành cho hậu duệ của vua Thuấn thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi Chu Vũ Vương thiết lập nhà Chu, ông đã dành vùng đất Trần cho các con cháu vua Thuấn thành lập quốc gia riêng. Để thể hiện sự kính trọng tới vua Thuấn, tiểu quốc Trần được xem là một trong ba khách quốc của nhà Chu, nghĩa là quốc gia này không bị lệ thuộc mà chỉ là khách. Tuy nhiên về sau, Lãnh thổ này bị nước sở chiếm đóng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Từ đó, những người sống tại đây lấy Trần làm họ của mình. Bảo Trung xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, mọi sự vật trong thế gian này đều có nguồn gốc của nó. Quá trình của một sinh mệnh cũng chính là quá trình quay trở về cội nguồn vậy. Vì như cá hồi sinh ra ở nước ngọt, theo dòng nước trôi ra biển cho đến khi trưởng thành rồi lại trở về nơi nó được sinh ra. Nếu ta có bắt nó đến vùng nước khác thì nó vẫn trở lại nơi xưa, con người chúng ta nào có khác chi? Dân gian ta có câu rằng, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Mỗi một con người chúng ta đây đều có cha có mẹ, có ông, có bà, có tổ tiên của dòng họ mình. Trong 54 dân tộc đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S này, lại có đến 769 dòng họ. Vậy có ai thắc mắc rằng nguồn gốc của những dòng họ này là xuất phát từ đâu? Xuất hiện tại Việt Nam vào thời gian nào? Và ai là ông tổ của dòng họ này? Vân vân. Chính bởi Thấu Hiểu mong muốn tìm về cội nguồn của mình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một loạt series về nguồn gốc các dòng họ có mặt tại Việt Nam. Và trong tập này, chúng ta sẽ đi giải mã về nguồn gốc của dòng họ Trần. Sự hiện diện họ Trần trên trái đất Họ Trần là một trong ba họ lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, dòng họ này cũng có mặt tại các quốc gia khác như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và một số nơi khác nữa. Đây cũng là tên một triều đại trong lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc. Theo khảo sát, tại Trung Quốc họ Trần xếp vị trí thứ 5 tổng dân số và là họ phổ biến nhất ở các vùng Chiết Giang, Hải Nam, Phúc Kiến và Quảng Đông. Tại Đài Loan, đây cũng là họ đông nhất, chiếm 11% dân số. Theo lối chiết tự, chữ Trần còn có thể đọc là Đông A vì được ghép từ hai chữ Đông và chữ A. Khi nhà Trần tại Việt Nam giành chiến thắng trong ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, khí thế chiến đấu của quân dân nhà Trần còn được gọi là hào khí Đông A. Họ Trần thời Tam Hoàng Ngũ Đế tại Trung Quốc theo cổ sử thì danh từ họ Trần bắt nguồn từ họ Quy, một họ cổ dành cho hậu duệ của vua Thuấn thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi Chu Vũ Vương thiết lập nhà Chu, ông đã dành vùng đất Trần cho các con cháu vua Thuấn thành lập nước quốc gia riêng. Để thể hiện sự kính trọng tới vua Thuấn, tiểu quốc Trần được xem là một trong ba khách quốc của nhà Chu, nghĩa là quốc gia này không bị lệ thuộc mà chỉ là khách. Tuy nhiên về sau, lãnh thổ này bị nước sở chiếm đóng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Từ đó, những người sống tại đây lấy Trần làm họ của mình Họ Trần tại Việt Nam Họ Trần xuất hiện tại Việt Nam từ khi nào thì cũng chưa rõ, nhưng trong lịch sử đã có nhiều người Việt Nam mang họ Trần từ trước khi những người mang họ Trần gốc Trung Quốc di cư sang. Tiêu biểu như Man Thiện, tên thật là Trần Thị Đoan, thân mẫu của hai bà Trưng, người đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa của hai bà vào năm 40 sau công nguyên. Tộc Bách Việt Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng, trước kia tổ tiên vua Trần Thái Tông là người đất Mân, nơi cư trú của tộc Mân Việt thuộc dòng Bách Việt. Người Bách Việt vốn sống từ sông Trường Giang về phía Nam. Theo nghiên cứu của học giả Đào Duy Anh, có tới 500 tộc Bách Việt sống rải rác ở Hoa Nam Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Việt Nam, Bắc Lào, hình thành một số bộ tộc lớn, người Mân Việt ở vùng đất Mân, tỉnh Phúc Kiến, người Lạc Việt ở vùng Tây Hồ Nam, Quảng Tây, phần Bắc và Trung Việt Nam ngày nay, người Điền Việt ở vùng Vân Nam. Căn cứ vào gia phả họ Trần ở Lạc Dương thì gốc tích xa xưa thời chiến quốc Họ Trần thuộc nhóm tộc người Bách Việt sống ở đất Mân, Phúc Kiến, Trung Quốc ngày nay. Năm 227 trước công nguyên, Phương Chính Hầu Trần Tự Minh đang làm quan cho triều Đà vì mâu thuẫn giữa người Hán và người Việt đã theo dòng người Bách Việt di cư xuống phía Nam. Tự Minh được vua An Dương Vương thu nạp trở thành vị tướng tài ba cùng Cao Lỗ giúp chống lại Triệu Đà. Khi thành Cổ Loa thất thủ, đất nước rơi vào tay cha con Triệu Đà. Trần Tự Minh lui về sống ẩn giật ở đất Kinh Bắc, hậu duệ phân ra nhiều nhánh, Dòng tôn thất đến đời Trần Tự Viễn thì nổi lên như một nhân tài kiệt xuất ở xứ Giao Châu. Hồi ấy ở Từ Sơn có sư Pháp Hiền, đệ tử của đại sư Tinida Lưu Chi người Ấn Độ, đang dụng tâm truyền bá đạo Phật, thu nạp rất đông môn đệ. Bấy giờ, cô chú bé mồ côi kiếm củi gần chùa là Trần Tự Viễn, được sư Pháp Hiền thu nạp, yêu mến, dạy cho học thông tam giáo, Phật, nhỏ, lão và cả võ công nữa. Sau nhiều năm tu luyện, Tự Viễn trở thành môn đệ xuất sắc nhất của phái Thiền Tông và cũng rất nổi tiếng võ công cao cường. Môn phái võ thuật của ông đặc sắc của Phật phái Thiền Tông và ông đem võ công của mình cùng Phật tử giúp dân chống lại sự đô hộ hạ khắc của nhà Tùy, nhà Đường. Dân khắp vùng đều sung kính ông tôn ông là Phật sống. Có lẽ đây là lý do giải thích vì sao dòng họ Trần sau này rất thượng võ nhưng cũng rất sùng đạo Phật, khai sáng thiền phái Trúc Lâm trên núi Yên Tử. Họ Trần di cư về Thái Đường Họ Trần, dòng thống tôn chữ đệm là Tự, cư ngụ ở Kinh Bắc. Chuyên đến đời Trần Tự An, Ngày một hiển hách trong giới võ lâm của Đại Việt. Để phân biệt với các võ phái khác, Tự An đặt tên cho võ phái của mình là Đông A. Trước tự ngữ trần ra hai chữ Đông và A mà thành. Thời ấy ở Đại Việt có ba phái võ nổi danh. Phái võ Lĩnh Lam xuất phát từ Mê Linh, sau lưu truyền quanh vùng Tam Đảo Ba Vì, phái võ Hoa Sơn xuất phát từ Kinh Bắc rồi lan truyền ra Thăng Long và các vùng phụ cận. Phái võ Đông A của Tự An ba phái võ trên đều tràn đầy lòng tự tôn dân tộc, nhưng có sự khác nhau về hệ tư tưởng lại muốn thống trị giới võ lâm cả nước nên mâu thuẫn khá gay gắt. Phái Ninh Nam sùng bái đảo lão, hai phái Hoa Sơn và Đông A cùng xuất phát ở Kinh Bắc, cùng theo Phật giáo Thiền Tông nhưng khác nhau về thân phận và võ thuật. Phái Hoa Sơn thuộc hoàng tộc nên lấn át phái Lĩnh Nam và Đông A nhiều về phương diện. Thế nhưng, Đông A với sự dìu dắt của Trần Tự An hồi ấy có Côi Sơn Tam Anh, ba nhân vật võ công lừng lẫy là Thanh Mai, Tự Mai và Thông Mai. Trước khi qua đời, Trần Tự An khuyên con trai là Trần Tự Mai nên tìm cách chuyển võ đường Đông A đi một nơi khác để tránh sự xung đột với phái Hoa Sơn, có hại chung cho sự nghiệp võ lâm của Đại Việt. Lúc đầu Tự Mai chuyển đến ở Đông Triều Chí Linh, sau đó đến đời con là Trần Tự Kinh, tên nghĩa là Kinh, quyết chí đi khẩn hoang ở châu thổ sông Nhị Hà. Mười năm đầu, Trần Tự Kinh dựng trại ở Tức Mạc với hai con trai rất giỏi võ là Trần Tự Hấp và Trần Tự Duy. Vì cuối đời, ông nghe theo người con trưởng là Tự Hấp chuyển hẳn về ấp Thái Đường, định cư lâu dài có nhiều ân đức với dân trong vùng. Đến đời tự hấp, tên nghĩa là chấm, kế tục làm trưởng môn phái võ Đông A, thanh thế họ Trần đã rất lớn. Huyền Tích trong tập phả giải thích lý do họ Trần rời tức mạc về Thái Đường rất ly kỳ. Sau khi vua Lý Nhân Tông chết, triều đình có sự rối ren. Một hôm, Tự Kinh và hai con Tự Hấp, Tự Duy cùng mấy chục đệ tử đậu thuyền vãn cảnh, bàn luận thế gian. Tự Hấp phát hiện thấy có xác người bị đóng bè trôi sông, liền sai thủ hạ vớt lên. Trong số môn đệ phái võ Đông A có Phạm Tử Tuệ giỏi về y thuật, ông phát hiện thấy xác còn hơi ấm, kinh mạch trí bế nhưng chưa chết hẳn nên hết lòng cứu chữa theo lệnh của tự hấp. Kẻ được cứu nạn là Đoàn Thông, quê ở Lộ Hồng Châu, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Ông ta bị một viên quan gian ác ở Thăng Long là Nguyễn Cố sát hại. Vốn là thầy địa lý có tiếng tăm, Đoàn Thông thông báo với tự hấp rằng ở vùng Thái Đường có khu đất tụ nhiều linh khí, nếu đặt mộ tổ ở đó ắt sẽ có ngày phát đế vương. Tự hấp nghe xong cả mừng xin cha cho đi gấp về Đông Triều chuyển mộ cụ cố Trần Tử Mai về đặt ở Thái Đường rồi chuyển gia Quyến về đó sinh sống để tiện trông coi phần mộ. Nhớ vậy, gia tộc họ Trần mỗi ngày thêm phát đạt, võ môn Đông A càng thêm hưng thịnh, thu hút được nhân tài khắp nơi về tụ hợp. Từ hấp ở đất Thái Đường sinh ra Trần Lý, Trần Lý lại sinh ra các con Trần Thừa, Trần Tử Khánh, Trần Thị Dung. Người em là Trần Tử Duy ở đất Lưu Xá bên cạnh sinh ra Trần Thủ Huy, Thủ Huy sinh ra Trần Thẩm, tức An Quốc Vương, và Trần thủ độ. Như vậy, nếu xét từ đời Trần Tự Kinh thì tự hấp thuộc ngành trưởng, tự duy thuộc ngành thứ. Đến đời Trần Thừa và Trần Thủ Độ là quan hệ anh em cùng họ nhưng khác ngành, đã sang đời thứ tư. Đó là lý do mà Trần Lý hứa gả Trần Thị Dung cho Trần Thủ Độ. Theo luật tục họ Trần thì cách ba đời là thông gia với nhau được. Cơ nghiệp hưng thịnh Sách Trần Nhân Tông viết, Trần Thủ Huy vốn là một trang nam nhi tuấn tú và dũng mãnh, Gặp người bị nạn, Thù Huy đã ra tay cứu giúp. Không ngờ người đó lại là vị thái tử nhà Lý tên là Lý Long Sưởng, con vua Lý Anh Tông. Thái tử mang ơn kết tình huynh đệ với Thù Huy. Thử Huy giúp Lý Long Sưởng dẹp loạn trừ gian trong hoàng tộc và nhà Lý nên được vua Lý gả công chúa Đoan Nghi, trở thành phó mã có quyền có chức trong triều đình. Về sau, vì nghe lời dèm pha, vua Lý đã đẩy Trần Thủ Huy và công chúa Đoan Nghi đi xứ phương xa tận nước Kim, nước Liêu thuộc Mông Cổ ngày nay. Công chúa Đoan Nghi sinh ra Trần Thủ Độ ở bên đó, khi đã trưởng thành, Trần Thủ Độ trở về Đại Việt, sống với bác là Trần Lý, cơ nghiệp nhà Trần chuẩn bị sang trang mới từ lúc này. Lý Long Sưởng vì có tội với vua cha, bị chuốt xuống làm thứ dân. Em là Lý Long Trát, được nối ngôi vô hiệu là Lý Cao Tông. Lý Cao Tông chơi bời vô độ, không quan tâm chính sự, đất nước đói kém, cướp bóc như ong, các bè đảng nổi lên chiếm cứ các vùng tìm cách cướp ngôi vua. Vua phải chạy lên vùng Quy Hóa, vùng núi tỉnh Phú Thọ ngày nay. Thái tử Sảm chạy về Hải Ấp, nay ở Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Hải Bình. Thái tử Sam cảm thấy Trần Thị Dung, con gái Trần Lý có nhan sắc bèn lấy làm vợ, phong cho Trần Lý tức Minh Tự, phong cho Tô Trung Tử, em vợ Trần Lý làm điện tiền chỉ huy sứ. Cha con Trần Lý, Trần Thừa, Trần Tự Khánh đều hết lòng thờ vua nhà Lý. Thái tử Sảm nối ngôi cha, hiệu là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông không có con trai, lại bị bệnh tâm thần nên chuyển ngôi cho con gái là Lý Phật Quy. Còn thường gọi là Lý Chiêu Thánh, hiệu là Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, bắt đầu một triều đại nhà Trần Huy Hoàng và Hùng Mạnh từ đây. Như vậy, dòng họ Trần có nguồn gốc rất xa xưa và có quan hệ với Tam Hoàng Ngũ Đế. Trải qua mưa gió thăng trầm của lịch sử mấy nghìn năm nay, dòng họ này đã sinh ra những thánh nhân, những vị anh hùng, những thiên tài góp phần viết nên những trang sử hào hùng của mấy nghìn năm văn hiến của các dân tộc quốc gia khác nhau. Vẫn theo tinh thần ôn cổ minh kim, ôn chuyện xưa mà ngẫm chuyện này, chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ trân quý hơn về cổ người của mình, về những giá trị đạo đức mà cha ông đã lưu truyền lại, nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Nếu quý vị thấy video của chúng tôi hữu ích, thì hãy ủng hộ đội ngũ chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.